Sau đây, chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất để vận dụng kiến thức của bài hôm nay. Chúng ta sẽ xem thế năng của một vật có trọng lượng P bằng công vật đó khi rơi xuống đất và người ta cho chúng ta cái công thức tính thế năng là bằng P nhân với H này rồi. Bây giờ một lớp nước dày 1 mét trên mặt một hồ chứa có diện tích bằng ngần này và ở độ cao là tận 200 mét so với cửa vào túc bin của nhà máy thủy điện thì có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu? Ta tuân theo định luật bảo toàn năng lượng và ta sẽ tính xem cái công này là bao nhiêu nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau tính cái gì nhỉ? Thể tích của cái lượng nước này 1 km vuông ta nhân với 1 mét Đây ta đổi ra thành 1.000 À không phải Phải ra là 100.000 mét vuông nhân với lại một thì ra 100.000 mét khối. Và ta nhân với lại 10 thì ta được P. Rồi ta nhân với H bằng cái này thì ta ra được cái kết quả của đề bài hỏi. Và sau đây là chi tiết các bước giải. Các con cùng theo dõi. đây H bằng 1 mét, S bằng 1 km vuông, vân vân và chúng ta sẽ tìm A bằng hỏi chấm. Công mà có thể sinh ra khi chảy vào túc pin là